Chào các bạn, tôi là Kevin Nguyễn chuyên gia đào tạo em Bình Chiến và trong tuần này Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu liên quan đến việc là lựa chọn các trang thiết bị dụng cụ dùng cho mô hình quán trà sữa. Và trong video này Kevin Nguyễn sẽ giới thiệu với bạn là cuốn sách về nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa và trong cuốn sách này Kevin Nguyễn đã biên soạn cách chi tiết cách mà chúng ta lựa chọn là các trang thiết bị dụng cụ dùng cho mô hình quán trà sữa để tránh cái việc là đầu tư lãng phí trong thời gian đầu khi mà chúng ta bắt đầu khởi sự và nếu như bạn quan tâm đến cuốn sách này thì bạn có thể để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận hay là nhấn nút đăng ký nếu nút tìm hiểu thêm và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn. Trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây.